Rồi, đây hôm nay 26 <laughs> Chạy đâu á? Chưa nha Để ba nói Hôm 6 tháng 1 à, 2022 Đây là con heo mà Tommy nuôi mấy năm rồi Tommy? Con nuôi hai. năm 2 năm mà Hơn hai ờ, năm á Ba năm bốn năm á mà con nói là con cho nó ăn sao nó nghe rồi. Ba tháng nó cho ăn một lần 50 ngàn Có <laughs> sao mà con nuôi heo mà có cho ăn bèo quá vậy vậy con heo này nó ấm vô không rồi nó chết rồi chết rồi hả chết rồi hả nó bị lủng đất kìa sao lủng đất vậy đây sao lủng đất vậy con con lấy cái kẹo mút con đập trời ơi <laughs> nuôi heo mà chưa gì hết lấy kẹo mút đập rồi mày duyên không quan tâm tới heo có tôm mì không à, chưa mà chưa quay mà giờ đang tao đang quay, quay nãy giờ ờ giờ gì chợ gì nữa rồi giờ tao mày à, định làm gì con heo đó bữa nay là 24 ờ, tháng chạp âm lịch là gần tết tôi bị đọc ra lấy lấy tiền ờ, lấy tiền cho ba hay là gì con đập heo đó lấy tiền cho ba hay làm gì chứ làm gì nói lớn lên ta mới người ta mới nghe được vậy vậy ờ, đập ra lấy tiền cho ba đi ba đi nhậu sao dạ, hả sao không chuyện bình thường mà làm gì khác vậy bà lấy tiền đó ba mua đồ mới này ta làm cái video mới chưa hay liên tục như cái nãy luôn nghĩ sao mà mà liên tục viên duyên mỗi rảnh rồi giờ có đập không đập đập đi đập đi đập đi rồi bây giờ tao mày đập đi trời ơi lấy con làm con heo đất lấy cái dao đập chơi vậy đây ba lấy cho đây ba lấy cái búa rồi Tommy giết heo đi Tommy Dập Nhẹ nhẹ thôi Đập cho nó nứt nứt nứt ra là là

ai cái gì vụ đánh, đánh bài ở đây ở đây ai dạy đánh bài nói nghe coi hả tại sao mà la lấy tiền đi đánh bài <laughs> trời ơi nghe con đó nghe ghê oh. nghe tao mày tiền giàu quá trời rồi đặt đúng rồi đặt ơi đặt nó tan rồi nó còn bé thôi con đặt cho con heo tôm mì ăn tùm lum luôn có 200 đồng nữa nha <laughs> trời ơi trời heo tôm mì đâu à, trời ơi heo tôm mì ăn tạp dễ sợ tôm mì hai trăm đồng tiền ủa con giờ tiền không lấy không đi cho ba đi để chị ba xếp cho làm em coi chị ba xếp đi hai đứa mấy tờ mà sao nó hay cho coi chừng dính ra nè tay luôn tay tay luôn coi chừng đứt tay lúc này rồi giờ chưa là được lấy đâu rồi đếm coi coi đủ tiền mà đi nhậu không Câu này làm gì vậy? À, câu này ba hai ngày nữa chị đừng gấu mua cho nó cái bánh kem nhỏ nha ba chừng nào đứa nào mà thương ba hung ba hung mẹ thương chó ai cho ra đường mà mua ở hàng ship về trời nếu muốn thì tao phải mày nhiều tiền nhất nhưng mà có ai nhà này có ai thương ba đâu mà mà mua bánh kem thương tự thương không tự hốt cho mày đâu thương không phơ thương ba không phơ ừ. ờ chị hai thương gấu này với ba mẹ à, thương ai hơn hả hả ờ nhớ hồi đó nó nói ờ, thương gấu nai hơn thương ba cái nó đây không có con không có thương gấu nai hơn thương ba mẹ con thương bằng đâu cả thì thương phải thương bằng chứ trời ơi có nghĩa là ba mẹ nó thương phải không ờ, nó thương đâu đó nha nó thương ba mẹ bằng hai con chó đó dạ, ai da ai da đây cũng cưng ha rồi nhiêu tiền điểm rồi ba nghìn con cái tụi mày là biết mai mốt ai giữ tiền được hơn rồi đó sao vậy con con ship á còn con không gì hết đợi tụi nó ship xong con lấy hết xong rồi tụi mày đi ba ship cho đếm bao nhiêu tiền rồi chị hai đi lấy cái chổi ra quét coi chị hai cái này này lại nha lấy cái chổi ra quét coi không bó mọi người nãy nãy ờ, lúc mà cũng chưa tôi đã cầm con heo lên thấy con nhện điên bình thường mì đi thôi đi chị ba với tới rồi Trong lấy tiền Mẹ Duyên làm gì vậy? Đang đăng Rồi dạ, Mẹ Duyên mua ghé, ghé ờ, hốt cho tụi nhỏ kìa rồi nha kết thúc uh, nha có uh, cần phải quay coi số tiền như tiền không dạ, Rồi đếm lại coi nhiêu, nhiêu tiền Thôi thôi để ba ba đem ba đổ ngoài rồi để uh, ba cúp uh, máy video này uh, để họ ba quay coi số tiền còn nhiêu nữa được nhiêu tiền nãy con uh, đếm tiền của em tâm mày coi được nhiêu 800 850 ngàn 200 đồng Ủa còn 500 ngàn với 500 ngàn của tao mày đâu Ủa năm Ủa hồi đó mẹ có cho 500 ngàn mà Không hồi, hồi bữa mấy năm trước lì xì á Cô tiên lì xì con 500 ngàn với cái bác gì đó Cho con 500 ngàn nữa là một triệu Không con này ai lấy vậy Nãy đặt heo không hay con Nãy đặt 500 không 500 không nhớ thôi Con mì đặt con heo rồi vậy là chị là em tâm mì bị chị hai móc rồi hai tờ năm trăm vậy là con heo nó bị nó tiêu quá <laughs> hai tờ 500 của tâm bì ai vậy mẹ đang điện ai vậy ủa vậy hả rồi goodbye see you again nha